Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha ừ, Hôm nay à, mình đi à, tục đi câu cá các bạn Hôm nay mình đi câu cá ở hồ à, Núi Lê các bạn à, Hồ này cá tự nhiên 100 trăm luôn các bạn à, Cá hồ này nó rất là nhát ăn và rất là kén mồi Không biết tình trạng này câu được cá không à, Hôm nay mình thử bày mồi mới các bạn bài à, mồi đặc trị cái trôi và mùa bài mồi cám à, răng bơ các bạn đây hôm nay mình thử à, hai hai bài luôn nếu mà hai một trong hai bài bài nào hiệu quả thì mình sẽ các bạn cứ comment mình sẽ gửi clip đó qua cho các bạn xem mà các bạn tham khảo đây đây là và đây là bạch màu cáo răng bơ mình đã làm ba ngày trước các bạn mình làm khô mình bỏ lạnh được 3 ngày rồi ở đây đây là mồi à, đặc trị cá trôi các bạn đây bài này là bài đặc trị cá trôi mình đã làm 4 ngày trước mình đã ố khô bỏ lạnh được 4 ngày rồi đó khi đi câu bạn chọc thêm đi một và cắm chim Ê nước tại à, chỗ điểm em câu chúng ta chọn câu là ok các bạn đây các bạn đây là mồi à, đặt chìa cái trôi đây đây là một đặc chìa cái trôi nè mình đã quăng à, xuống dưới kia được à, ba cần rồi các bạn đó mình thử bài một đặc chìa cái trôi trước ở đây đây là mồi à, cắm răng bơ mình đã làm khô bỏ lạnh được 4 ngày rồi các bạn phần trồng tim vẫn như cũ các bạn đây cắm chim cắm chim này cho nó đậu thơm đây mình đã ờ, quăng ờ, xuống kia được ờ, ba cân rồi các bạn chút nữa có hàng mình sẽ quay cho các bạn xem à, lỡ mà ngày hôm nay mà mình câu không có cá thì các bạn không cảm mình nha tại vì cái hồ này nó rất ít cá các bạn cá rất chắc ăn tại vì người ta câu nhiều quá rồi hiện tại là cá chỉ có người ta hồ tự nhiên mà câu nhiều quá là cá nó ít ít cá lại các bạn chắc ăn đó các bạn rồi xin mời tất cả các bạn cùng ờ, theo dõi ờ, video tiếp theo của mình nha à, chờ tới giờ cá mới bên cạnh các bạn đó còn còn gần đó định cũng cần về này cá nó bên các bạn con đồ đúng không? Không biết chạy xe luôn hả? đấy là chạy xe xe biết chạy xe tay ga thôi đúng không biết chạy xe tay ga thôi đúng không xe này đặt số mày biết chạy xe tay ga không cái này kia biết đá trên đây nữa nó nhỏ đâu đó đây có ai có điện thoại không gọi là vừa cấm này đó điện thoại ra cấm này à điện thoại ra cấm đó mẹ làm cái đùng có thợ nào bự bự không điện thoại cấm này kia độ bao nhiêu? 99 Chắc mẹ đen à, cái tỏi chắc màu ông Chị dùng lanh nó biết <laughs> Nhà nấu ăn nữa rồi, nhà nấu ăn là ngon à Không biết đâu, tại vì mình muốn phụ giúp thôi Phụ giúp gì báo với phụ chị Đéo Không sao đéo à, người luôn đấy Đến nhà nấu ăn là ngon á Chưa nướng đi chứ một ông Nói gì mày Mày thích chụp hình không kia Không mới nghe mày kêu để tao đi kiếm đá luôn á review cái cảnh này đây là phải ra đó cắt không tôi lấy tay tôi sẽ cắn đút răng vô cắn rồi cái kiểu tôi sẽ nó mới ra được tôi đem cái dao nhỏ thôi mà để tôi lấy đâu đâu đâu tôi chị đi rồi có dao kéo trong đó dạ. rồi lấy ra đi à, có à. giờ ngồi đâu dao bao bụng luôn rồi cái đâu mày ổn tiền quá hả mạnh quá đi quay vô chỗ nào đi quay cái đó cá vô hả à. có chưa có không mình bây giờ không mày sao thế đó rồi tới mày bắt vô mới đá cá do hơi to luôn á chứ mấy hai ký á quá <laughs> từ tới đó mà mấy hai ký á chúng nó quay nó quay nó quay nó quay nè lại nè bắt được chưa mới đồ được kìa mới là đồ hả cái giờ không không ngoài biển qua cái chép chép hả nè má chép nhiêu đó mà lượng tới trọng rồi đánh nát đổ mình hai nữa chạy được từ móc móc móc móc vô không mà lợi lợi lợi ở đây em quay ra lấy lấy dùng lấy dùng cái vỏ đi bỏ vô đi nước nè vỏ nè vỏ nè vỏ vỏ đâu Để <laughs> cái nón xuống, để cái nón xuống. Đó, ờ, anh anh cái nón nè. Để cái nón xuống người ta bỏ, bỏ vô đang trồng trái ngu thả nước bắt chân á ơi leo quay đây quay đây quay đây đỡ hao tăng của nó quay đi vô luôn á má được chép đâu hay ta hay đấy đổ rồi nó đang bơi vô mà nó đun này thì phải đun nó mà đi bê anh Hết Ê, quay con cá này nè, đâu có bây giờ. Má tao quay em bơi luôn á, biết rồi. À. Được. Tưởng sao? Được. Tưởng con trôi chứ. được, đậu công trình bơi đó cũng chép cũng được. Chép vàng luôn. Ừ, chép vàng luôn. Thả nó đi là nó cho đậu ba đều ướt. Rồi để tôi đi xem rồi ừ thả nó đi trời sáng giờ thả chứ thả dọn trời sáng giờ gì con người thả <laughs> được kéo bạn ơi sáng Đang dạ, giờ vậy? Dạ. đụng dính ba lưỡi luôn dạ, cú mà chú chép đang cũng cần đi về mà cần nó bên dở dở dở ghê dạ thay rồi rồi cầm lưới nè còn kiếm ấy tắt chơi nha điện nó đi tao tắt về nhà còn cắt chữ nữa mà <laughs> à nè lẹ con nồi gác để lại nó đi để đâu đây đây đây các bạn công trình mình uh, bơi ra bắt ngay chép cho các bạn ai đám đuối luôn đây con chép uh, chép hồng đã chưa đẹp chưa uh. đây. các bạn công trình mình nó bị cũng cần đi về được con à, chép bạn phải bồi bồi ra bắt nó mới được các bạn à, người vất vả là hộ lẹ thì... thôi các bạn đã xem clip của mình các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và đăng kênh để nhật những giúp giúp mình nha chắc bà đã con này được bán gì đây xin chào nha